Chào mừng các bạn đã trở lại với Doom Giáo. Điều đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn vì đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi tại clip trước. Mặc dù số lượng tương tác cũng như lượt xem chưa được cao như kỳ vọng, nhưng những lời động viên và ý kiến đóng góp đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi trên con đường cải thiện chất lượng của kênh. Những người làm nội dung như chúng tôi không mong đợi gì hơn ngoài việc kênh có điều kiện được phát triển ngày một lớn mạnh. Ở clip trước, chúng ta đã thấy được bước đệm đầu tiên trong việc hình thành huyền thoại Doom Slayer. Chứng kiến đồng loại của mình bị những sinh vật kỳ dị giết hại, Doomguy đã điên cuồng chống trả mặc kệ tình trạng đơn quân tác chiến. Sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục kể về diễn biến tiếp theo của sự việc. Mời các bạn cùng ngồi xuống và nhâm nhi chút đồ ăn để cùng lắng nghe về hành trình của Doomguy nhé. The Slayer Time is now. Chương 2 Định mệnh vẫy gọi Sau một hồi chiến đấu trong cuồng loạn, Trương Gai thở dốc và dần lấy lại bình tĩnh. Những tiếng gào thét náo loạn đã tắt hẳn. Giờ đây, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn động lại tiếng thở của chính anh. Mọi thứ phía sau anh là một đống bầy nhầy nhơ nhuốc của những sinh vật bị nguyền rủa. Xác thịt của chúng nằm chất đống ngổn ngang, bị tan rã thành từng mảnh nhìn vô cùng kinh tởm. Tác giả của bữa tiệc đẫm máu này không ai khác chính là Doomguy. Anh thật sự không hề thấy hả dạ một chút nào sau sự việc vừa xảy ra. Những gì anh mong muốn là cứu lấy những con người xấu số, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Quá nhiều người đã ngã xuống. Ngọn lửa hận thù bên trong anh không ngừng rực cháy. Sâu trong thâm tâm anh thôi thúc việc tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra. Doomguy vội chộp lấy khẩu shotgun và lên đường tìm kiếm những sinh vật kỳ dị còn tồn tại trên hành tinh. Chắc hẳn chúng phải tập trung rất nhiều ở trạm nghiên cứu, nơi từng có nhiều con người. Doomguy quyết định đến phòng điều hành kiểm tra camera an ninh để xem xét tình hình. Trên đường đi, chạy dọc theo những hành lang tăm tối là những bức tường loang lổ đầy máu. Dưới chân anh là những đống thịt đang thối rữa của những nhà khoa học. Xung quanh im lặng đến giận người nhưng Tung Gai vẫn bình thản bước đi. Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt khó chịu. Qua phản chiếu trên kính cửa sổ, Tung Gai thấy bản thân đang biến đổi. Đôi mắt anh trở nên đỏ rực. Trong tâm trí anh dường như có thứ gì đó sắp bị chiếm giữ. Bỗng nhiên, anh gồng mạnh người, thét lên một tiếng long trời lở đất. Yeah! Doom Guy dường như vừa tống khứ được thứ muốn chiếm hữu anh từ bên trong. Lúc này, Doom Guy cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơn mệt mỏi khi nãy đã tan biến, giống như anh vừa được hấp thụ một nguồn năng lượng kỳ lạ. Trong lúc anh đang cảm thấy mơ hồ vì sự việc vừa rồi, bất chợt một đám quái vật từ trong bóng tối lao đến như vũ bão, lăm le lấy mạng anh. Nhưng có vẻ như chúng không phải là kẻ đi săn trong cuộc chiến này bất ngờ hất văng khẩu shotgun từ tay anh. Chúng tưởng chừng sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến áp đảo về số lượng này. Lũ quái vật không hề nhận ra rằng bọn chúng đang chuẩn bị trở thành những bao cát để thử nghiệm sức mạnh mà Doomguy vừa hấp thụ. Lao vào giữa vòng vây kẻ địch như một quả tên lửa. Doomguy túm chặt lấy lũ quái vật và đập chúng vào nhau. Anh tháo rời tay chân những sinh vật xấu số, cầm lên như gậy bóng chảy và vụt tới tấp lên đầu chúng. Máu bắn lên thành dòng. Những con quái vật đó trong chốc lát đã trở thành đống thịt nát nhừ nằm bất động dưới đất. Nhanh tay chộp lấy khẩu shotgun, Dungai lăn xả vào chúng mà không sợ bất cứ thương tổn nào. Mỗi con quái vật lần lượt lãnh một viên vào đầu, dứt điểm bằng cú đấm như trời giáng. Không mất nhiều thời gian để Dungai dọn sạch lũ quái vật này. Anh liếc nhìn xuống xác một lính an ninh, trong tay vẫn giữ bức ảnh chụp gia đình. Chợt anh nhớ đến những người thân của mình anh lo sợ rằng nếu lũ quái vật này xâm lăng trái đất, vợ con anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Anh chạy hậu tốc tới phòng điều hành để liên lạc lại với trạm nghiên cứu tại sao hỏa. Khi đến nơi, anh tức tốc kiểm tra camera an ninh và tìm kiếm những người sống sót. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong vô vọng vì dường như họ đã chết cả rồi. Nhưng khoan đã, có thứ gì đó nhấp nháy ở cụ camera trong góc màn hình một cô gái đang chiến đấu ngoan cường chống lại lũ quái vật. Cô ta đang ra hiệu cầu cứu ở ống kính. Này các chàng trai, tôi cần hỗ trợ gấp. Những thứ ghê tởm này số từ khắp nơi rồi. À, con kiếp thật đấy, phải giết quần áo tôi rồi. Đến nhanh đi, không là canh phải giặt quần áo cho tôi đấy. Tim Gai tức tốc chạy đến vị trí của cô gái, nhưng dường như camera đó đã bị trễ hình. Tại nơi đây, khung cảnh đã vô cùng loạn lạc. Chỉ có xác chết của quái vật chứ không còn gì khác. Có lẽ cô ta vẫn còn sống và đã tiêu diệt hết đám quái vật này. Đó hẳn là một cô gái có nghị lực sống mạnh mẽ. Doomguy đã đỡ lo hơn phần nào khi biết cô ta chiến đấu giỏi như vậy. Quay trở lại phòng điều hành, anh tìm kiếm thêm thông tin giải thích lý do lũ quái vật đó có thể xuất hiện dày đặc như vậy. Một ghi chú được để lại cho thấy họ đang nghiên cứu một công nghệ dịch chuyển tức thời. Doomguy đối chiếu với hình ảnh của camera và có vẻ như những nhà khoa học đã thất bại. Một số nhà khoa học thử đi qua cánh cổng đó, nhưng khi trở về chỉ có một nửa thân thể của họ bị ném ngược trở lại. Từ phía bên kia cánh cổng, những sinh vật gớm ghiếc ồ ạt nhào tới, vồ lấy những nhà kho học và ăn tươi nuốt sống họ. Những người may mắn chạy thoát gọi chúng là quỷ dữ trong những hồ sơ liên quan. Sau khi quan sát một hồi, Jumga phát hiện ra phía bên kia cổng dịch chuyển chính là mặt trăng Timos. Vậy là xuất phát điểm của thảm họa đều nằm ở mặt trăng Dimos. Jumgai tức tốc chạy đến cổng dịch chuyển để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở phía bên kia nhưng trước khi đi, anh không quên gửi lại tín hiệu khẩn với nội dung yêu cầu cấp trên củng cố lực lượng phòng thủ tốt nhất có thể tại căn cứ. Đồng thời, anh cũng yêu cầu họ đừng gửi chi viện tới mà không giải thích gì thêm. Trên đường đi, anh giết vô số những con quỷ. Chúng chỉ như những bịch bông nhỏ bé đối với Dunga lúc này. Tuy nhiên, có vẻ như số lượng mỗi lúc một tăng khi tới gần cổng dịch chuyển khi đặt chân đến đây, cho đến bây giờ Doomguy vẫn không hiểu tại sao mình có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tốc độ tăng lên đáng kể và sức lực của anh giờ đây bằng một cỗ xe tăng sống bền bỉ, không chút mỏi mệt. Lũ quỷ cũng đáp trả anh bằng những vết cào cấu, nhưng chúng chỉ có thể khiến anh chảy sức ngoài da. Năng lực phục hồi của anh đã vượt quá sức tưởng tượng. Trong nháy mắt, những vết thương đã lành lại. Số lượng quái vật quá đông đúc khiến Doomguy phải rất khó khăn mới đến được cánh cổng dịch chuyển thận trọng hơn bao giờ hết. Anh bước qua cánh cổng và dịch chuyển bản thân tới Dimos. Nguồn điện nơi đây dường như đã bị cắt đứt. Không gian xung quanh là một màu đen chết chóc. Mọi thứ yên lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân của Drungai vang vọng trong màn đêm u tối. Bỗng, trong những bóng tối dần dần xuất hiện những ánh mắt đỏ rực. Trong chốc lát, hàng nghìn ánh mắt từ màn đêm nhìn chằm chằm vào Drungai. Chúng gầm lên khát máu và lao tới đòi ăn tươi nuốt sống người lính đơn độc. Anh nã đạn điên cuồng, hy vọng gây được chút thương tổn cho chúng. Tuy nhiên, số lượng quỷ dữ đông hơn những lần trước cả trăm lần và không có dấu hiệu suy giảm sau những đợt chống trả của Doomguy. Doomguy dồn hết sức bình sinh chiến đấu trong điên loạn. Những cú đấm đá tung ra đầy uy lực. Đạn xả khét mù cả khu vực. Tuy nhiên, đây là trận chiến mà Doomguy không thể thắng một trận chiến quá chênh lệch về số lượng. Trong lúc chiến đấu, Dunga nhận ra mình sẽ phải bỏ mạng tại đây vì những vết thương do lũ quỷ gây ra ngày càng nhiều cũng như đạn dược đã hết. Trong một tích tắc, những kỷ niệm về gia đình, về những ngày hạnh phúc bên họ hiện ra trong tâm trí anh. Dunga hét lớn một câu mà sau này đã làm nên thương hiệu của Doom. Reap and tear! Và rồi anh lao vào xé xác lũ quỷ bằng tay không một cách rồ dại. Thế nhưng số lượng chúng quá đông đúc, những vết thương chí mạng khiến anh bị quật ngã. Hơi thở của anh loạn nhịp dần, nặng nề đầy phẫn uất. Ngay khi một con quỷ chuẩn bị kết liễu Trung Gai, một ánh sáng lóe lên kéo anh đi mất. Trung Gai chìm trong cơn mê sảng, văng vẳng bên tai anh một giọng nói kỳ lạ. Hành trình của ngươi chỉ mới bắt đầu Ta sẽ đưa ngươi trở lại ngay thôi Tỉnh dậy đi con trai Hãy tỉnh dậy và chiến đấu một lần nữa Sau đó anh tỉnh lại ở một nơi không có bóng dáng quỷ dữ nhưng vẫn thuộc Demos Những vết thương đã lành hẳn Anh cảm thấy thật may mắn khi thoát chết trong gang tấc anh không biết thế lực nào đã cứu giúp nhưng hiện giờ không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa anh cần tìm nguồn hỏa lực mạnh hơn để tiêu diệt hết lũ quỷ tại nơi đây. Và Tumgai biết có một thứ có thể giúp anh giành lại thế thượng phong. Đó là khẩu BFG. Tập 2 kết thúc tại đây. Mở ra một chương mới đầy thử thách cho Tumgai. Danh tính kẻ đứng sau giọng nói đó vẫn còn là một bí ẩn. Câu chuyện chúng tôi đang kể vẫn bám sát theo cốt truyện gốc Tuy nhiên, một số tiểu tiết đã được thêm vào để làm tăng thêm kịch tính. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip đến giây phút này. Hãy like và chia sẻ nếu như bạn thích. Và nếu như bạn là người mới, thì hãy nhấn thêm nút đăng ký để tiếp thêm động lực cho chúng tôi ra thêm video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!